đây là thằng Minh Con thằng Minh Con tên là thằng Bin Nguyễn Hoàng Nam Nguyễn thằng Nam Minh Con là, là là con của thằng Minh có nghĩa là có nghĩa là có nghĩa là thằng Minh Con tại vì mặt y chang đây Minh Cha này à. <laughs> là đây là Minh <laughs> đây là Minh Con đây <laughs> ăn lẽ lên trời ơi ăn Tại quay phim cho ổn chơi Còn chị, chị hai với si thấy quay phim nên chị hai bu bu lại Đâu, thầy lại chơi hai Chị hai bu bu lại đây, đặt quay phim chị hai Khác biệt ha Khác biệt ha Một hồi dựng sáo cho pin lên youtube luôn nè à. Là... Là mốt là trên toàn thế giới sẽ biết về pin pin có biệt danh là pin gì pin gì pin quậy hả có không mày đặt giả bộ hiền ha chứ thật ca là quậy chúa luôn rồi lên nhà dưỡng sáu chơi với bộ hiền ha chứ nghe đồn là ở nhà con là con quậy banh nhà luôn ha ha phải không <laughs> con với em yêu con phải không tối nhảy đùng đùng đùng đùng đùng không chịu ngủ hồi tối này hồi tối này đứa nào nhảy uh, trên phòng cái rầm hai đứa luôn á hai đứa luôn viên nhảy chiều xuống đều nhảy đó Ha ha ha.